Còn, Cái quy hoạch bang ta sau khi mà chúng ta đi du lịch Sầm Sơn thì ở đây là có cái ờ, hòn trống hòn mái gọi là của sư tích ở ờ, hòn trống hòn mái ở Sầm Sơn ở đây thì cũng ờ, không có gì là nhiều à, chỉ có là mấy cái, cái, cái tảng đá này thôi nhưng mà không biết là di tích như nào thì được gọi là hòn trống hòn mái ở đây Đó và đây là thoải mái quý vị các bạn con đứng ở đây này dạ, bên cạnh hòn mái thì à, còn có các cái hòn trống đây là hòn trống dạ, dạ. và khu du lịch à, địa điểm địa danh à, hòn trống mái này chỉ cách bãi biển Sầm Sơn khoảng 2 km chúng ta đi ngược lên rừng ở đây quý vị các bạn cũng có thấy ờ, những chị em rất là xinh à, <laughs> đang uh, lưu giữ cái bức hình của mình mời quý vị các bạn chúng ta cùng đi một vòng nhé đây đây là cái đường lên của hòn Công Mái. đây là phía sau của hòn trống mái của việt bạn đây đây là hòn trống và đây là hòn mái à, sau hòn trống mái thì có bán các cái ờ, lưu niệm và lưu niệm Việt Nam này mời anh chị vào xem đi ở đây ờ, các cái quản lý nghiệp giúp để ở trong này mình đúc poly hoặc kali hoặc là in lên cháu cái áo luôn để chúng ta có những cái ờ, mà, chỉ cần lấy ảnh điện thoại của mình ra là in được đi được còn nếu như quý khách hàng nào mà chưa có ảnh điện thoại thì trung tâm ảnh Thái Lan chúng tôi sẽ chụp ảnh địa chỉ cho ngay từ đây luôn ờ, bỏ cái áo này vào để in áo thì đồng chí uh, tên là gì nhỉ người không tên à đóng cái cờ đen cái bóng tay nha bóng tay có tay đền đâu đấy cái đấy thì cũng có những cái bức tượng như này nhà mình vào xem đi à cho em à, để đấy nhìn đây bức tượng những vật à nó rồi tiếng nhật em ạ em mà không biết thì không hiểu được đâu không hiểu được đang nói gì như thế thì ở đây ờ, đằng sau hàng chống lái có những cái ờ, hiệu ảnh hoặc là bán quả lưu niệm rửa ờ, ảnh luôn cho cái việc bạn đã đây em đấy, em nhìn thằng này nó trông vẻ nó điêu lắm mà đây cái áo này song song rồi đây đấy một tít này song song rồi đấy tít là sắp có cái áo sắp có cái ảnh được in vào áo rồi đây quý vị các bạn ấy ở đây ờ, ngoài à, cái ờ, in ảnh ra thì các bạn đây, ờ, thấy được tất là cả mọi người xem cái áo này sắp in ra như thế nào nhá in hình đấy. ở trên áo bây giờ là chuẩn bị cách là xem áo in cái ảnh vào áo rồi đấy ảnh đấy tôi điện thoại ra để in được ngay vào áo đấy mời anh xem đi tít là sắp được in vào áo rồi thôi còn cô bé và cô chịu có cái hình ảnh cờ đỏ sao vàng này áo đỏ mà có cờ sao vàng này là có in ảnh in vào áo chưa đấy giống như mà em in tít đây này à có bị méo <laughs> đấy mà em mà xem à, trên màn hình đi ở đấy đấy gặp cái chị nào là phô nhưng mà em em biết nói tiếng thái không tôi chỉ tí vào phim hình à còn đồng chí Quỳnh Anh hôm nay ốm rồi à. đây chỉ còn vẫn năm giờ đây các bà ờ, trên cái đường đi xuống hoặc đi lên thì bên cạnh đấy cũng có những cái trò chơi dành cho các trẻ em lên đây để chúng ta vui chơi đây đây là các em bé mà đang vui ờ, chơi trong những cái ờ, khu giải trí ở trên hòn khuyến mãi của chúng ta còn đây là những cái bức hình kỷ vật thường vâng, ờ, ở đây kỷ vật và những cái bức hình này là bức hình để mà cho các con tô màu Thank you.

đại biểu to chưa nhỉ yeah. ngứa quá lấy cánh ấy bây giờ lấy cho hai cháu gì kia anh là điếu nữa anh là điếu Ờ quý vị bạn ơi, ở đây tôi cứ tưởng là hai con này là hai hai cái tượng thôi, Nhưng mà ở đây là hai con thật quý vị bạn. hàng thật ở đây thì à, giúp cho các bạn à, nhỏ chúng ta mà thích chụp ảnh chúng ta chụp ảnh leo lên lưng nó thì chụp ảnh tấm nhựa không là Rồi con. À. rất đẹp cái việc vâng, đó. Đây còn được ảnh những con này là giúp cho các em ờ, chúng ta đang ờ, chụp ảnh giúp cho trẻ con những ai rồi thích cái bức hình lưu niệm của chúng ta chụp và đây là cảnh quan toàn bộ của cái hòn sông mái của chúng ta bên tay trái của các bạn là hòn mái và bên tay phải là hòn sông khi mà các bạn chúng ta đi lên đây bằng xe hơi hay là đi xe thì ở đây cũng có một cái bãi gửi xe dành cho quý vị và các và đây là một cái đường mà đi à, đi lên đền của đền Cột Tiên bên cạnh hoạt trống quần mái thì một cái đường là, là một uh, đường rẽ là rẽ vào uh, hòn trống mái còn lại uh, nếu mà chúng ta không rẽ chúng ta đi thẳng đường này thì là lên đền cô tiên à, du khách tất cả mọi nơi về đây hầu như đi Hầm Sơn thì chúng ta đều lên hòn chống mái này bởi vì nó cũng không cách xa, không cách xa so với biển Hầm Sơn và các cái nhà nghỉ cũng như khách sạn ở biển Hầm Sơn của chúng ta Vâng, đây là hòn trống mái của à, địa điểm ở Sầm Sơn ở Thanh Hóa. Thì à, nếu mà quý vị bạn à, xem video này cảm thấy cảm thấy là nếu mà những ai là người thanh hóa yêu mến đất nước của người thanh hóa thì uh, hoặc là cái địa danh làm thắng cảnh ở hoàng trống bãi này thì quý vị bạn chúng ta hãy uh, nút đăng ký và cho kênh Việt Nam Travel một like để mà có động lực thêm à, có ngày càng có nhiều video để phục vụ quý vị chị và các bạn được chú đáo hơn còn vâng, nữa xin chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đồng ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.